tóc vòng tay hiền hòa nụ cười say đắm như du hồn em mong phang đắm say người yêu của em không cần sâu xa người yêu của em đứng đắn đàng hoàng người yêu của em yêu chỉ mình em không bay bướm lạ nơi không như áng chiều trôi anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em anh người em mến thương anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử nhạc vui quá vui tiếc cưới mừng đồng ý phận làm con cúi đầu xin vâng anh ơi em biết rằng nhà anh khó nghèo còn em trắng tay ngày tháng thư sinh xin anh vững cùng nhau tìm tới đường chân anh. phận làm con cúi đầu xin vâng anh ơi em biết rằng nhà anh khó nghèo còn em trắng tay ngày tháng thư sinh xin anh vững lòng dù nghèo mà thương nhau trọn đời mình nên duyên ước mơ nào hơn mình ước mong sao mình sẽ nên duyên hay hò mến yêu ba mẹ thương tình mấy nhiều từ đây vui đêm đôi tương lai cùng nhau tìm tới đường chân anh có mình em em gian khó vẫn cầm tay nhau dệt mộng dài lâu yêu trắng phai màu anh ơi anh ơi nhiều khi hờn dối nhưng lòng em thương lắm hơn chúng rồi quên chớ lao để lòng hơn thua bằng không vợ chồng chung sống bỏ qua nhẹ lòng nghĩa vợ tình chồng son sắt có nhau dài lâu hẹn ngày bằng đầu không hề gian dối chót lưỡi đầu môi chỉ có mình thôi mới là vợ chồng tình chồng anh có biết không mình đang gặp nhau vào một ngày mộng em nào dám nghĩ anh có ngờ đâu mình lại gặp nhau nên nghĩ chồng con